Xin chào tất cả các em. Chúng ta lại gặp lại nhau ở trong các bài giảng kế tiếp của chương trình hóa học lớp 12 và chúng ta sẽ tiếp tục với một số ví dụ có liên quan đến phản ứng của natri hydroxit với dung dịch muối các em nhé. Và chúng ta đang dừng chân đến cái chiều hướng đầu tiên đó là chiều hướng sản phẩm sinh ra có chất kết tủa. Ở ờ, ví dụ số 7 này, nối tiếp phản ứng của uh, ờ, NaOH với các cái hydroxit mà có tính lưỡng tính thì bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phản ứng đó nhưng không phải với hydroxit nữa mà với oxit để chúng ta xem xem là Vậy thì ở đây chúng ta sẽ nhận được những cái bài học như thế nào các em nhé. À, với cái bài tập số 7 này thì bây giờ nó thay đổi một chút, nó không cho natri hydroxit ngay ban đầu mà nó cho hỗn hợp ở đây là gồm có cái gì nhỉ? Chúng ta thử tóm tắt lại ví dụ 7 một chút nhé. Ví dụ 7 bây giờ người ta cho m gam. Hỗn hợp gồm có natri oxit và Al2O3. Đúng chưa nhỉ? À, chia được thành hai phần bằng nhau. Hòa tan trong nước dư, đúng ạ. Hòa tan trong nước dư. Phần 1 cộng với nước dư thì thu được ở đây nó là 1,02 gam chất rắn không tan 1,02 gam kết tủa là chất rắn không tan thì Duy sẽ viết như thế này được chưa nhỉ? Và cái thứ hai nữa là bây giờ mình hòa tan hết ở trong phần 2 ấy, mình sẽ cộng với uh, uh, 0,14 nhỉ, 0,14 0,14 mol HCl. Đây sẽ là vừa đủ. Đấy, và yêu cầu của đề bài là bây giờ chúng ta sẽ giải quyết cái bài toán ở ví dụ số 7 như thế nào, đúng không? Vậy thì với bài toán ở ví dụ số 7 này chúng ta sẽ gặp một cái phản ứng mà chúng ta rất quen thuộc ở năm học lớp 9 rồi. Đó là một số oxit bazơ sẽ có khả năng tham gia được phản ứng cộng hợp với nước và tạo thành các hydroxit tương ứng với nó. Cụ thể ở đây chúng ta có cái trường hợp của Na2O. Chúng ta thử điểm qua một chút về phương trình hóa học các em nhé. Na2O có khả năng cộng hợp với nước. Sản phẩm sinh ra sẽ là natri hydroxit. Được chưa Natri hydroxit. Sau khi có natri hydroxit rồi thì nó tạo thành môi trường kiềm trong dung dịch và hiển nhiên môi trường kiềm này sẽ có khả năng phản ứng với Al2O3 rồi, đúng không nhỉ? Vậy chúng ta sẽ có là NaOH này cộng với Al2O3 à, sản phẩm sinh ra sẽ là NaAL2. Natri aluminat được chưa nhỉ? Và cộng với nước nữa. Đấy thì sản phẩm sinh ra sẽ là như thế. Ở đây chúng ta có hai này. Đây sẽ là hai như thế này. Được chưa ạ? Đây và chúng ta cân bằng là như thế này. thì đây nó là cái phần phản ứng thí nghiệm thứ nhất ở thí nghiệm thứ hai chúng ta sẽ có được cái phản ứng của NaO à, Na2O với HCl tạo thành ở đây là NaCl cộng H2O như này phản ứng này rất đơn giản thôi chúng ta không có vấn đề gì ở phản ứng này cả thì lưu ý cân bằng và Al2O3 cũng thế Al2O3 có khả năng cộng được với HCl để tạo thành ở đây sẽ là AlCl3 và cộng với nước Thì đây nó là ba phương trình thể hiện cho cái phản ứng ở phần 1 và phần 2. Đấy. Thế thì với một cái bài toán như thế này thì thông thường là cái việc đợt ẩn của chúng ta nhiều bạn sẽ gọi chung, gọi chung trong cả một cái phần đó, trong cả cái phần lớn ban đầu của nó là x và y mol. Tuy nhiên cái việc gọi như vậy nó rất là khó khăn. Do đó chúng ta hãy gọi x và y ở đây chính là số mol mà trong mỗi phần sau khi đã được chia ra. Vậy thì Duy có thể tóm tắt ở đây là m trên 2 gam nhé. Hỗn hợp này thì sẽ có uh, x mol và y mol này. Được chưa? Và chúng ta sẽ có thể là xử lý cái dữ kiện thứ hai luôn là nếu đây là x mol thì đây sẽ là 6y đây sẽ là 2x. Chúng ta có phương trình đầu tiên. Đó là số mol của HCl. Sẽ bằng ở đây sẽ là 2x cộng với 6y bằng 0,14. Đây là phương trình 1. Phương trình thứ hai chúng ta có khối lượng chất rắn đúng không ạ? Khối lượng chất rắn là 1,02 gam. Chúng ta phải xem xem khối lượng chất rắn ở đây là gì, được không? Vậy thì cái khối lượng chất rắn ở đây sinh ra thực tế chúng ta nhìn thấy nhá. Na2O này thì chỉ cần nó tác dụng vào với dung dịch thôi, chỉ cần nó nằm ở trong dung dịch thôi thì chắc chắn một điều là nó đã bị hòa tan rồi. Do vậy, chất rắn chắc chắn không phải là Na2O mà chất rắn ở đây chỉ có thể là Al2O3 thôi. Đấy là khía cạnh thứ nhất. Khía cạnh thứ hai là vì chất rắn ở đây là Al2O3 nên Al2O3 chắc chắn sẽ dư sau phản ứng. Và nếu Al2O3 nó dư thì chắc chắn NaOH sẽ phản ứng hết. Vậy thì ở đây nếu như thầy Duy coi chỗ này là X mol thì số mol NaOH sẽ là 2X. Đây sẽ là 2X và đây sẽ là X. Đúng không ạ? Vậy thì ở đây cái số mol bị hòa tan đi ý, sẽ bằng là Y dư sẽ bằng là y là số mol ban đầu và trừ đi x. Ở đây sẽ bằng 1,02 các em chia cho 102 bằng 0,01. Từ đây chúng ta suy ra x bằng và y bằng nhé. x bằng 0,01 và y bằng 0,02. Đấy. Thì với con số này thì chúng ta sẽ có được giá trị của m luôn đúng không nhỉ? Vậy m ở đây sẽ bằng 2 nhân với x bằng 0,01 thì là 0,01 nhân với natri 23 nhân với 62 cộng với 0,02 nhân với 102 bằng 5,32 gram. Được chưa? Vậy thì giá trị M ở đây là 5,32. Như vậy được chưa nhỉ? Đấy. Chúng ta có ngay đáp án của chúng ta là đáp án C các em nhé. Vậy chú ý cho thầy Duy điểm này. Thế thì với cái bài toán này chúng ta có thể là giải quyết như thế này. Hoặc là chúng ta có thể là vận dụng một số cái phương pháp giải nhanh để chúng ta có thể đưa ra được các cái uh, kỹ thuật. Ví dụ ở đây thì Duy có thể thấy này. Chắc chắn, nhá, quy tắc giải nhanh. Một cái bài tập như thế này cần phải giải nhanh. Đấy. Thế thì bây giờ chúng ta nhìn này, ở đây chúng ta có thể khai thác như sau. À, đầu tiên là về cái phản ứng HCl trước thì chúng ta có thể không cần viết phương trình nhá. Nhưng chúng ta đã biết được rằng là chắc chắn khi mà H này cộng với O sẽ bằng H2O đúng không ạ? Đấy. 2H cộng với O tạo thành H2O như thế này. Ở đây thầy Duy không đưa điện tích vào bởi vì là uh, thầy Duy muốn là chúng ta đếm các nguyên tố thì chúng ta sẽ ra được cái công thức. Như vậy chúng ta thấy rằng là hero sẽ gấp đôi oxy đúng không ạ? Thực chất của phản ứng HCl với hỗn hợp này chính là H phản ứng với O. Đúng không ạ? Vậy suy ra ở đây chúng ta có luôn là N của H ở đây sẽ bằng 2 lần N của O bằng 2 nhân với gì? À, ờ, oxy ở trong Na2O là X này. Đúng chưa? Và cộng với 3Y. Đấy. Thì với cái con đường như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể là ra được cái cái phản ứng rất là nhanh đúng không ạ đấy ra được cái phản ứng rất là nhanh bằng cái phương pháp này thôi đúng không ạ nghĩa là sử dụng một cái cái cái cái cách tư duy cũng như một cái cách nhìn nhận nó khác đi một chút được chưa nhỉ vậy thì với ví dụ số 7 này thì duy sẽ kết thúc ở đây với đáp án là đáp án c các em nhé chúng ta tiếp tục với ví dụ số 8 à ví dụ số 8 lại là một ví dụ khá là phức tạp phức tạp đúng không ạ ở đây chúng ta nhìn thấy ví dụ số 8 có rất nhiều các sự kiện lặp lại chúng ta thử làm quen nhé ví dụ số 8 Dung dịch X là dung dịch NaOH nồng độ C%, đúng không ạ? X là NaOH nồng độ C%. Vậy cái ban đầu 36 g X trộn với 400 ml này thì lượng kết tủa bằng khi lấy như thế này, đúng không ạ? Vậy chúng ta sẽ tóm tắt lại đề bài nhé. Thứ nhất là chúng ta sẽ lấy như thế nào? Ở đây rõ ràng là chúng ta thấy rằng là 36 g thế này thì ta có là 36 nhân với C phần trăm mà chia cho 40. Đúng nhá? 0,9 0,9C phần trăm NaOH Cộng với ở đây là 0,04 à, mol nhôm 3 cộng Đúng không ạ? thì thu được lượng kết tủa bằng đây thí nghiệm 1 đây thì thu được lượng kết tủa đúng không ạ và cái kết tủa này cũng thí nghiệm đó nhưng bây giờ chúng ta sẽ là lấy bao nhiêu ạ 148 gram đúng không là 148 nhân với C phần trăm và chia cho 40 là bằng 3,7 C phần trăm mon NaOH cộng với 0,04 mon nhôm 3 cộng. Hai thí nghiệm này sinh ra với số mon kết tủa bằng nhau. hai thí nghiệm này sinh ra với số mol kết tủa bằng nhau. Vậy thì khi số mol kết tủa bằng nhau mà cái lượng nhôm ở đây là không đổi, vậy thì cái sự biến thiên chính là cái quá trình mà tác dụng của OH trừ. Được chưa? Tác dụng của OH trừ. Vậy chúng ta hãy điểm qua một chút về cái phản ứng này dưới dạng đồ thị nhé. Đây, ví dụ đây. Như này. Đây là số mol của OH trừ này. Đây là số mol kết tủa. Các bạn khá quen thuộc rồi đúng không nhỉ? Thầy Duy chia chỗ này làm 4 phần. Thì ở vị trí cái phần thứ ba Đây nó chính là cái chỗ để cho lượng kết tủa đạt đến cực đại. Được chưa? Đây là cái chỗ lượng kết tủa đạt đến cực đại. Và từ cái giá trị không cho đến đó, kết tủa luôn tăng. Và đến đây rồi khi OH tăng thì kết tủa lại giảm. Đấy. Thì đây nó chính là cái đồ thị của chúng ta, đấy chưa? Đây chính là đồ thị của chúng ta. Đấy. và đây chính là cái lượng đó. Vậy thì bây giờ với một giá trị x nào đó, với một giá trị x nào đó kết tủa với một giá trị x nào đó thì chúng ta luôn luôn có hai giá trị của OH trừ. Được chưa? Đấy, luôn luôn có hai giá trị của OH trừ thế này. Giả sử đây là A. Thì đây sẽ là là A và đây là 4A như này, chẳng hạn thế. Đúng không ạ? Vậy thì với cái giá trị như thế này chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta thấy ngay trường hợp đầu tiên là cái trường hợp tiêu tốn cái lượng OH trừ nhỏ hơn. Đúng không ạ? Trường hợp đầu tiên là lượng tiêu tốn OH trừ nhỏ hơn thì đó chính là cái trường hợp nằm ở bên này. Và trường hợp thứ hai là tiêu tốn lượng OH trừ lớn hơn chính là cái lượng OH trừ mà tạo thành kết tủa và sau đó nó bị hòa tan một phần kết tủa được chưa nhỉ? Vậy thì chúng ta hãy thử làm tiếp nhé. Vậy bây giờ chúng ta sẽ đến với thí nghiệm 1 này. Thí nghiệm 1 của chúng ta thực tế là ở đây là nhôm 3 cộng nó hoàn toàn dư nên là chúng ta không tính được lượng kết tủa đâu. Vậy thì cái số mol kết tủa ở đây nó sẽ bằng bằng 1 phần 3 số mol của OH trừ đúng không ạ? bằng số mol OH trừ chia 3 bằng 0,3 nhân C phần trăm. Đây là số mol. Được chưa? Bằng luôn cái thí nghiệm 2. Và thí nghiệm 2 Bây giờ thầy Duy sẽ làm thí nghiệm 2 theo hướng là chúng ta tư duy ngược lại. Thay vì tư duy là số mol kết tủa thì bây giờ chúng ta tư duy là NOH trừ nhá. N của OH trừ ở thí nghiệm 2 sẽ bằng bằng 3,7 C% phần trăm bằng OH trừ ở đây nó sẽ đóng các vai trò như sau. Thứ nhất là nó tạo thành cái lượng kết tủa cực đại. Kết tủa cực đại ở đây chính là bằng 3 nhân số mon nhôm. Được chưa? Đây, chỗ này Thùy gì có thể lý giải chỗ này. Là kết tủa mắc Vai trò thứ hai là vai trò nó bào mòn một phần kết tủa. Vậy bào mòn bao nhiêu? Thì bào mòn là cái phần kết tủa cực đại ấy là 0,04 này này. Nó sẽ trừ đi cái lượng kết tủa còn lại là 0,3 nhân với C phần trăm. Như thế này, được chưa? Và từ đây chúng ta có thể suy ra được cái C bằng bao nhiêu? Các em thử tính nhé. 3 nhân 0,04 cộng 0,04 này. Này và chúng ta chia cho um, 4 là 4 và chúng ta sẽ có ở đây là 4% nhá, C bằng 4. Được chưa? Đấy C bằng 4. 4,0 nó chính xác. Đấy thì với cái bài toán này chúng ta có thể giải quyết như thế này là cách đơn giản nhất rồi. Đấy có thể các bài toán này người ta có thể đưa ra ở dưới dạng là đồ thị hoặc là như thế nào đó hoặc bài toán tính toán như nào đó. Nhưng mà chúng ta luôn luôn phải nhớ rằng ở đây chúng ta sẽ có hai cái thí nghiệm. hai cái thí nghiệm hai thí nghiệm này một thí nghiệm là tạo ra bằng này kết tủa một thí nghiệm kia cũng tạo ra bằng này kết tủa nhưng nó khác nhau ở đây chính là khác nhau ở cái chỗ số mol của OH trừ các em lưu ý nhé để chơi nhỉ Đấy là ví dụ số 8 của chúng ta và chúng ta dễ dàng khoanh được ví dụ số 8. Đáp án chính là đáp án D các em nhé. Để không làm mất nhiều thời gian thì chúng ta sẽ nối tiếp luôn ở cái video này với ví dụ số 9 các em nhé. À chúng ta xem ví dụ 9 nào. À đấy, Bây giờ bây giờ thầy Duy sẽ không chiếu cái phần đáp án nữa đúng không ạ? À, rất nhiều bạn đã nhìn thấy đáp án mà chúng ta có thể định hướng bài toán này rồi. Thì cái bài toán này thực tế là một bài toán có khó không nhỉ? hoàn toàn là không khó nhưng chúng ta hãy thử xem là thầy Duy sẽ muốn truyền đến cho chúng ta thông điệp gì nhé. Thứ nhất bài toán này cũng là một bài toán gần như là kết lại cho cái chuyên đề uh, cái cái chiều hướng đầu tiên đó là phản ứng của NaOH với dung dịch muối. Thế thì với bài toán ở ví dụ số 9 này ấy, nó là một bài toán rất là đơn giản. Đấy. Số mol OH trừ chúng ta chưa có. Đúng không ạ? Nhưng chúng ta có số mol của nhôm 3 cộng Số mol nhôm 3 cộng của chúng ta bằng 26,7 chia cho nhôm clorua. bằng 0,2 mol. một ba ba phẩy năm được chưa đây, đây là số mol của nhôm 3 cộng. Và số mol kết tủa của chúng ta sẽ bằng uh, 117 10 117. Chúng ta chia cho số mol kết tủa là ALOH 3 lần. chia cho 78 0,15 mol Số mol này nó nhỏ hơn số mol của nhôm 3 cộng. Đấy. Như vậy lại với một cái lượng kết tủa nó nằm trong cái khoảng từ lớn nhất đến nhỏ nhất. Nó nằm trong cái khoảng từ 0 cho đến số mol của nhôm. À đây chính là số mol của nhôm các em nhé. Và khi nó nằm trong cái khoảng đó như vậy rồi thì chúng ta luôn luôn đưa cái bài toán này về hai trường hợp. Được chưa nhỉ? Vậy cái trường hợp đầu tiên à, là trường hợp kết tủa chưa cực đại. chưa qua điểm cực đại kết tủa chưa qua điểm cực hạn được chưa? Với trường hợp kết tủa chưa qua điểm cực đại thì hầu như là lượng kết tủa này sẽ được tính theo cái lượng OH trừ. Được chưa? Đấy, vậy thì suy ra số mol OH trừ ở đây nó sẽ bằng 3 lần số mol của kết tủa. Sẽ bằng 0,45 0,45 đúng không ạ? Vậy suy ra luôn là cái thể tích của NaOH bằng 0,45 chúng ta chia cho 1 bằng 0,45 lít. Được chưa? Thì đây nó là trường hợp 1 nhé. Và trường hợp số 2 của chúng ta rất đơn giản thôi. Trường hợp số 2 của chúng ta. Kết tủa của chúng ta đã qua mắc rồi. khi kết tủa đã qua cực đại mà lại đạt được cái lượng kết tủa như thế thì có nghĩa rằng ở đây nó đã bị bào mòn đi một phần rồi đúng không ạ? Vậy thì với cái trường hợp này chúng ta sẽ tính theo cái tư duy theo cái hướng là tính số mol OH trừ như sau. NOH trừ ở đây nó sẽ đóng có vai trò thứ nhất là tạo kết tủa cực đại trước thì nó sẽ bằng 3 lần số mol nhôm. 3N nhôm. Đây là vai trò thứ nhất là vai trò tạo kết tủa cực đại. Vai trò thứ hai nữa đó là bào mòn kết tủa. Vậy kết tủa của chúng ta là 0,15 là còn lại mà ban đầu kết tủa cực đại là 0,2 đúng không ạ? Vậy thì bây giờ cái lượng bào mòn đi nó sẽ bằng bao nhiêu? Lượng bào mòn đi nó sẽ bằng là uh, gì nhỉ? Bằng n nhôm trừ đi n kết tủa. Đấy. Và khi đó chúng ta sẽ có ngay một cái công thức như sau. Đó là NOH trừ sẽ bằng 4N nhôm trừ đi N kết tủa. Đúng ạ, và chúng ta suy ra. Bằng 4 nhân với 0,2 và trừ đi 0,15. Đáp án của chúng ta là 0,65. và suy ra ở đây là thể tích của cái dung dịch NaOH sẽ bằng 0,65 chia 1 Đấy và chúng ta sẽ thấy rằng đáp án ở đây của chúng ta nó không chỉ dừng lại ở một à, đáp án nữa đúng không ạ mà nó sẽ có hai đáp án song song đó là 0,45 và 0,65 thì nếu như chúng ta nhớ lại ở một các cái bài giảng trước ấy thì thầy Duy có cũng đã giảng các cái bài tập mà nó có các cái trường hợp nó có các cái trường hợp mà chúng ta cần rất rất cần phải lưu ý vì vì sao bởi vì nếu như chẳng hạn mà chúng ta uh, không nhớ các trường hợp đó thì đôi khi nó sẽ là một cái điểm rất là khó để chúng ta có thể xử lý bài toán chúng ta lưu ý nhé Vậy thì bây giờ sau khi chúng ta đã giải quyết xong ba ví dụ rồi đó là ví dụ số 7 này Ví dụ số 8 này, ví dụ số 9 này, chúng ta rút được ra các cái kết luận như thế nào? Kết luận đầu tiên mà chúng ta rút được ra đó là cái việc giải toán ở đây nó không chỉ dừng lại đơn thuần là cái việc chúng ta ghi các phương trình ra, chúng ta đặt số ẩn nữa mà đôi khi việc giải toán ở đây đó chính là cái cách chúng ta tư duy như thế nào để ra được cái bản chất của phản ứng cũng như là ra được cái phương pháp để làm các bài toán nhanh hơn, uh, dễ dàng hơn và ra kết quả đúng được uh, nhiều hơn đúng không ạ? Ví dụ như bài toán này, chúng ta có rất nhiều cách khai thác cái bài toán ở ví dụ số 7. Chúng ta có thể khai thác theo cách cổ điển, vẫn viết phương trình, vẫn đặt ẩn, vẫn dập lập hệ mà giải, đúng không ạ? Vẫn ra kết quả đúng và các em vẫn được 10 điểm. Nhưng nếu xét về mức độ trắc nghiệm thì các em làm như vậy nó rất là dài. Thay vì thế chúng ta hãy uh, biết là vận dụng các cái cách, ví dụ như ở đây Chúng ta biết được sự kết hợp của các nguyên tố để tạo thành sản phẩm, ví dụ như là hai nguyên tử hydro với một nguyên tử oxy tạo thành nước và chúng ta có NHCl bằng 2NO như thế này. Đúng chưa ạ? Ở ví dụ số 8 thì chúng ta lại có tiếp như thế nào? Đó là 36 nhân C phần trăm như thế này chính là cái lượng lượng NaOH được chưa nhỉ? Và chúng ta thấy ở đây cũng có lượng NaOH, có nghĩa là lượng NaOH của chúng ta nó khác nhau và khi nó khác nhau như vậy rồi thì rất nhiều cái trường hợp nó sẽ đưa đến cái dạng bài toán đó là ứng với một giá trị kết tủa nào đó. Ứng với một giá trị kết tủa nào đó nó nằm trong cái khoảng từ 0 cho đến A. A là kết tủa lớn nhất thì luôn luôn tìm được hai giá trị của x, hai giá trị của n OH trừ được chưa nhỉ? Và chúng ta ứng với hai giá trị đó, chúng ta sẽ có hai thí nghiệm để khai thác. Và đấy là các bài toán Mặc dù là bây giờ chúng ta uh, cảm thấy rất là mới mẻ nhưng sau này khi mà chúng ta thành thục rồi thì các bài toán đó lại là các bài toán khá là đơn giản và thầy tin chắc rằng chúng ta hoàn toàn có thể là giải quyết các bài toán đó một cách nhanh và gọn các em nhé. Ở đây thầy Duy muốn giới thiệu với các em một cái công thức tính nhanh, đó là công thức này. Số mol OH trừ ở đây nó sẽ bằng là uh, số mol bốn lần số mol của nhôm 3 cộng và trừ đi số mol kết tủa. Đúng không ạ? Hoặc là số mol kết tủa ở đây hoặc là số mol kết tủa chúng ta có thể chuyển vế thì nó sẽ bằng là số mol của 4 lần số mol nhôm trừ đi số mol của OH trừ. Thì đây nó là các cái uh, lưu ý mà thầy Duy muốn điểm qua về các cái bài tập mà có liên quan đến uh, cái cái phản ứng này được chưa nhỉ? Vậy thì ngay sau đây thầy Duy sẽ kết thúc cái chiều hướng đầu tiên đó là tạo kết tủa phản ứng tạo kết tủa của ion OH với các ion kim loại muối các em nhé. Thầy Duy hẹn gặp lại các em ở trong các bài giảng kế tiếp, các chiều hướng tiếp theo của cái phản ứng này.